để hít thở thoải mái nhưng không quá xa cách nhau. Loại trạng thái này làm cho người ta dễ chịu nhất. Đối nhân xử thế là một loại học vấn, muốn làm tốt điều đó quả thực không hề dễ dàng. Quá xa cách nhau, quan hệ sẽ phai nhạt. Quá gần gũi nhau, ân ân oán oán liền đến. Cho dù đó là người thân hay bạn bè, là bạn học hay đồng nghiệp, khi tốt đẹp thì hai người có thể mật thiết với nhau khi trở mặt thì cả đời không qua lại với nhau nữa Sự thế giữa người với người cần phải giữ được chừng mực Dù quan hệ tốt đến đâu cũng không nên gần gũi quá mức Nếu không cuối cùng chỉ có thể ngày càng xa nhau Hy vọng mọi người nhớ kỹ điều này Nếu không chính bạn sẽ là người bị tổn thương Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm video ngày hôm nay để hiểu hơn về mối quan hệ chừng mực giữa người với người quá gần gũi cuối cùng sẽ gây tổn thương cho nhau. Giữa bạn bè với nhau nếu quá gần gũi, lời nói không chú ý, tiền bạc không phân minh, hành sự không tôn trọng lẫn nhau thì rồi sẽ xa rời nhau. Giữa người thân với nhau, hàng ngày thấy mặt nhau, hỏi han chuyện trong nhà, chia sẻ vài câu chuyện phiếm, dần già, thấy phiền, thấy chán mà xa nhau. Cho nên, Muốn chung sống hòa thuận với gia đình, người thân, bạn bè thì phải giữ khoảng cách nhất định. Vậy thì trong cuộc sống, chúng ta làm thế nào để có thể giữ một khoảng cách phù hợp với mọi người? Dưới đây là 5 gợi ý để mọi người có thể tham khảo. 1. Với bạn đời của bạn, hãy giữ cho nhau một chút không gian. Cách vợ chồng đối đãi với nhau chính là cách giữ khoảng cách giữa vợ chồng Tình cảm vợ chồng tuy rất khăng khít nhưng không có nghĩa là giữa hai người không thể có một vài bí mật. Đặc biệt là những đôi vợ chồng mà mỗi người có sở thích, thú vui khác nhau thì không thể ép buộc đối phương phải có sở thích giống mình. Cần phải duy trì một khoảng cách nhất định, tán đồng với sở thích của nhau thì mới thể vui vẻ được với nhau. 2. Đối với con cái, giữ gìn khoảng cách một bát canh với sự phát triển của xã hội, ngày càng nhiều bậc cha mẹ có thể chấp nhận một khoảng cách nhất định với con cái. Nhưng khoảng cách không quá xa, đôi bên đều có thể chăm sóc cho nhau và tránh được một số mâu thuẫn, phiền phức. Có giới hạn, có khoảng cách, có kết nối. Khoảng cách tốt nhất là khoảng cách một bát canh. Trong cuộc sống, hãy giữ khoảng cách một bát canh với con cái, có thể thăm con thường xuyên, gửi bát canh cho con nếu bát canh quá nóng sẽ làm bỏng con cái, nếu quá lạnh sẽ làm tâm ý chúng nguội lạnh. 3. Giữa người thân với nhau không thể thiếu sự tôn trọng. Tình thân là thứ tình cảm khó dứt bò. Khi đối xử với người thân, đừng quá tùy ý, nhất định phải có sự tôn trọng. Nhận được sự giúp đỡ của người thân phải biết cảm tạ, khi người thân gặp khó khăn phải kịp thời giúp đỡ, khi trong gia đình riêng của người thân có chuyện, hãy lắng nghe kỹ họ muốn nói gì. Đừng cố tìm hiểu nếu họ không muốn nói. Đừng tùy tiện can thiệp vào chuyện của họ. Trong lòng mỗi người đều có một góc khuất không muốn bị người khác chạm vào. Tôn trọng người ấy chính là tôn trọng tình thân của các bạn. 4. Giữa bạn bè với nhau, hãy luôn nhớ đừng đòi hỏi điều gì có một số người có quan hệ gần gũi với bạn bè một chút và bắt đầu có những đòi hỏi đối với bạn bè. Nếu bạn bè của họ không đáp ứng, họ sẽ phản nàn. Kết thân với những người bạn như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Tình bạn chân chính là thuần túy, không vụ lợi. Bạn bè giúp đỡ bạn là tình cảm chứ họ không có nghĩa vụ phải giúp bạn, nên bạn không thể yêu cầu họ đáp ứng yêu cầu của bạn. Nhiều tình bạn trở nên tồi tệ vì họ đòi hỏi ở nhau quá nhiều. Đó chính là nguyên nhân khiến tình bạn trở nên xa cách. 5. Giữa những người xa lạ, không nên gần gũi thái quá. Quân tử chi giao, đạm nhược thủy, người quân tử kết giao đạm nhạt như nước. Có người lần đầu gặp mặt, có người mỗi năm chỉ gặp một đến hai lần. Khi gặp những người không thân thuộc này, dù ấn tượng ban đầu có tốt đến đâu cũng không thể gần gũi thái quá. Đừng cố dò xét quyền riêng tư của người khác, nói chuyện cần để lại một khoảng trống, không thể nói đến chỗ khiến người ta khó xử, nói lời phải biết lựa thời điểm. Càng lớn tuổi bạn càng nhận ra rằng tình yêu, tình thân, tình bạn, vân vân đều đáng trân quý, cho nên với bất cứ ai cũng đừng quá gần gũi, Hãy để cho mình một chút không gian và cũng là để cho người khác một chút không gian riêng tư. Có lẽ đó là khoảng cách đẹp nhất. Chúng ta không cần phải quá gần gũi nhau. Mỗi người có một cuộc sống riêng. Chúng ta không nên quá xa rời nhau vì trong vòng tròn cuộc đời này chúng ta vẫn có mối liên hệ với nhau. Nói rằng giữ khoảng cách để giữ cho mối quan hệ tốt đẹp kỳ thực chính là sự tôn trọng và trân quý lẫn nhau giai thoại quân tử chi giao đạm nhược thủy. Tiết nhân quý là danh tướng thời đường, từ nhỏ đã chuyên tâm luyện văn luyện võ nhưng gia cảnh lại hết sức bần hàn khó khăn. Thời điểm chưa được công thành danh toại, vợ chồng Tiết nhân quý sống trong cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Tiết nhân quý kết nghĩa anh em với Vương Mậu Sinh. Vợ chồng Vương Mậu Sinh không chê ra cảnh Tiết nhân quý mà còn thường xuyên tiếp tế cho họ dù bản thân cũng không phải giàu có gì. Về sau, Tiết Nhân Quý đi theo đường Thái Tông chinh chiến nhiều năm, lập được chiến công hiển hách, nhờ đó mà được phong làm Bình Liêu Vương. Ngày Tiết Nhân Quý nhậm chức, văn võ bá quan trong triều đến chúc mừng ông, nhưng Tiết Nhân Quý đều khước từ không nhận quà của mọi người. Duy chỉ có hai vò rượu ngon mà Vương Mộ Sinh gửi đến là Tiết Nhân Quý nhận lấy, Vừa mở vò rượu ra thì quan chấp sự Khải Phong giật mình sợ hãi bởi ông phát hiện ra vò rượu bên trong lại toàn là nước lạ. Tiết nhân quý nghe chuyện chẳng những không tức giận mà còn lệnh cho quan chấp sự mang bát ra trước mặt mọi người uống ba bát nước trong mà Vương Mậu Sinh đưa tới. Văn võ bá quan thấy vậy, lấy làm khó hiểu, tiết nhân quý liền nói. Lúc trước, khi ta khốn khó, tất cả đều nương nhờ vào sự giúp đỡ của vợ chồng Vương Huynh. Nếu không có sự giúp đỡ của họ sẽ không có vinh hoa phú quý của ta ngày hôm nay. Hiện giờ hậu lễ của các vị ta không nhận, lại cố tình nhận lấy nước trong do Vương Huynh đưa tới, bởi vì ta biết Vương Huynh bẩn hàn. Tặng ta nước trong cũng là tâm ý tốt của Vương Huynh, đây gọi là người quân tử kết giao đạm nhạt như nước. Từ đó về sau, mối quan hệ giữa Tiết Nhân Quý và Vương Mậu Sinh càng thêm gắn bó thắm thiết hơn. Giai thoại quân tử chi giao đạm nhược thủy cũng vì thế mà được lưu truyền. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Đời người như giọt sương mai, sống sao không hổ kiếp này mới thôi. Câu thành ngữ Đời người như giọt sương mai ví von cuộc đời con người ngắn ngủi, mong manh Nguyên câu này có xuất xứ từ điển cố Tô Vũ Chăn Dê trong sách Hán Thư. Sau khi Lưu Bang diệt Tần, thắng Hạ Vũ, lập nên triều Hán thì vùng biên giới phía Bắc luôn bị dân tộc du mục hung nô xâm phạm, người dân chịu cảnh lầm than. Hung nô còn chiếm khu vực Hà Sáo, hành lang Hà Tây và cả vùng núi Kỳ Liên Sơn, uy hiếp kinh thành Trường An và vùng Trung Nguyên, trở thành nỗi lo lắng thường trực của vương triều Tây Hán. Trải qua hai triều văn đế và cảnh đế trị sửa quốc gia, đến thời vũ đế lưu triệt thì quốc gia đã cường thịnh, nhiều lần đánh bại quân hung nô, đoạt lại hành lang biên giới Hà Tây, xua đuổi hung hô đến tận phía bắc sa mạc rồi mới ngừng cuộc chiến. Năm Thái Sơ thứ tư, năm 101 trước công nguyên, vua hung nô là thiền vu hướng Lê Hồ chết, người em là Thả Đê Hầu trở thành thiền vu, hòa hảo với nhà Hán. Thiền Vu sai sứ trả lại Lộ Xung Quốc và tùy tùng nhà Hán đi sứ Hung Nô trước kia bị bắt giữ. Trước tình hình này, Hán Vũ Đế quyết định thực hiện chính sách đồng minh hòa hảo với Hung Nô để báo đáp thiện ý của Thiền Vu. Tháng 3 năm Thiên Hán thứ nhất, năm 100 trước công nguyên, Hán Vũ Đế sai Trung Lang tướng Tô Vũ, Phó Trung Lang tướng Trương Thắng và Tùy viên Thường Huệ đi sứ Hung Nô, trao trả lại sứ giả Hung Nô bị bắt giữ đồng thời ban tặng thiền vu nhiều đồ quý. Tô Vũ tay cầm cờ tiết ngũ sắc tượng trưng cho quyền lực của thiên tử, dẫn sứ đoàn hơn trăm người bước lên con đường xa thẳm. Năm đó Tô Vũ 42 tuổi. Tô Vũ và sứ đoàn đã hoàn thành sứ mệnh. Nhưng đêm trước ngày trở về, một sự việc quái lạ đã xảy ra với viên phó sứ Trương Thắng. Trương Thắng cùng với một số người Hán trước kia đã quy hàng hung nô bí mật lập mưu Thừa lúc Thiền Vu thả đê hầu ra ngoài đi săn thì giết chết vệ luật thân tín của Thiền Vu được mệnh danh là túi khôn của hung nô. Sau đó cướp mẫu thân của Thiền Vu rồi toan chạy trốn về nước Hán. Kế hoạch bị ổi này lại chủ mưu từ quan chức ngoại giao cao cấp khiến mọi người thất kinh. Sự việc bại lộ, Thiền Vu nổi giận, hạ lệnh bắt toàn bộ sứ đoàn. Hung nô và nhà Hán lại quay trở lại tình trạng chiến tranh toàn bộ sứ đoàn đã gươm giáo chống lại, nhưng cuối cùng ít không địch nổi nhiều nên đã bị bắt. Trương Thắng lộ nguyên hình, đã đầu hàng hung nô. Tô Vũ bị dẫn đến trước mặt thiền vu, ông ta nói, ta có ấn tượng sâu sắc đối với ông, nếu ông đầu hàng thì ta sẽ tha tội. Tô Vũ không chấp nhận, ông còn giải thích rằng, tuy tôi không liên quan đến âm mưu này, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của phó sứ Tôi xin dùng cái chết để gánh trách nhiệm, nhưng tuyệt đối không đầu hàng hung nô. Vì vậy Thiền Vu càng có ấn tượng tốt hơn đối với Tô Vũ, cho rằng Tô Vũ là bậc anh dũng phi thường. Thế là Thiền Vu sai đại thần thân tín là vệ luật đi khuyên Tô Vũ đầu hàng. Đầu tiên vệ luật uy hiếp, dùng cái chết để đe dọa nhưng Tô Vũ chẳng động tâm. Sau đó vệ luật đem vinh hoa phú quý ra dụ dỗ, nhưng những thứ này đều bị Tô Vũ cự tuyệt. Thiền Vu bèn sử dụng nhục hình tàn khốc để ép ông phải đầu hàng, nhưng Tô Vũ vẫn không khuất phục. Thế là Thiền Vu nhốt Tô Vũ trong cái hang dưới lòng đất, cắt đứt nguồn nước uống và thức ăn. Tô Vũ vừa đói vừa khát, nhưng quyết không phản bội quốc gia. Thiền Vu biết Tô Vũ ý chí kiên định nên không còn ảo tưởng nữa, bèn đưa ông đi lưu đày ở một nơi không có dân cư ở Bắc Hải để chăn dê, đồng thời nói Khi nào dê được có sữa thì thả ông về Thiền Vu muốn người anh hùng này cả đời chăn dê, cô đơn tịch mịch chết nơi đất khách quê người Tô Vũ cầm theo cờ tiết đến Bắc Hải, ban ngày chăn dê bên bờ biển, ban đêm đơn côi một mình trong túp lều vắng vẻ Đến mùa đông, người hung nô còn cố ý không cung cấp lương thực cho ông, Tô Vũ phải bắt chuột hoang, đào rễ cỏ ăn. Tùy viên đồng hành Thường Huệ cũng cự tuyệt đầu hàng. Thường Huệ bị hung nô nhốt ở nhà tù quan phủ tù si, bị hành hạ bằng lao dịch nặng nề. Nhưng ông vẫn không quên mình là sứ tiết của nhà Hán, càng khổ cực thì ý chí càng kiên cường, 19 năm kiên trì chịu cực khổ không khuất phục. Năm 99 trước công nguyên, Tô Vũ bị đi đẩy năm thứ hai. Đại quân Triều Hán chia hai đường tấn công Hung Nô. Đường thứ nhất là Đại tướng Lý Quảng Lợi xuất quân từ Tử Tuyền, Cam Túc, tiến sâu vào Tây Vực đến Thiên Sơn thì bị quân Hung Nô đánh bại. Đường tiến đánh thứ hai là Đại tướng Lý Lăng, bạn thân của Tô Vũ cầm quân, tình cảnh càng xấu hơn. Lý Lăng dẫn 5.000 bộ binh, xuất quân từ Diên Hải, Nội Mông cổ tiến lên phía bắc vào sâu trong sa mạc. Hành quân hơn 30 ngày tiến đến núi Tuấn Kê thì gặp ba vạn quân của Thiền Vu Thả Đê Hầu. Lý Lăng nghênh chiến giết được mấy nghìn quân. Thiền Vu Thả Đê Hầu gọi quân tiếp viện, khoảng 8 vạn kỵ binh, Lý Lăng đành phải rút lui. Nhưng quân bộ binh dũng mãnh nhất cũng không thoát được sự truy kích của kỵ binh. Quân Hung Nô chia làm hai cánh, triển khai hai phía tả hữu, kẹp quân Lý Lăng ở giữa. Lý Lăng vừa đánh vừa chạy, tổng cộng giết được hơn một vạn kỵ binh hung nô. Thiền Vu thả đê hầu thân trinh dẫn tinh binh nhiều gấp 16 lần, truy kích hơn 10 ngày vẫn không giành được thắng lợi khiến ông ta tức giận phát cuồng, công kích càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng 5.000 quân bộ binh không địch nổi hơn 8 vạn quân kỵ binh, quân Lý Lăng đánh đến tận lực, hết sạch cả lương thực và cung tên, toàn quân sụp đổ, Lý Lăng bị bắt làm tù binh, sau đó đầu hàng. Hán Vũ Đế nghe tin Lý Lăng đầu hàng, tin theo tin đồn rằng Lý Lăng giúp quân Hung Nô huấn luyện quân đội, bèn giết mẹ già và vợ con Lý Lăng, tịch thu gia tài. Sử quan Tư Mã Thiên cảm động vì biết trước giờ Lý Lăng vốn là người chính trực, không phải phường tham sống sợ chết, bèn nói giúp Lý Lăng trước mặt Hán Vũ Đế. Không ngờ, ở bên vua như ở bên hồ chính vì vậy đã gây đại họa, bị nhục hình. Tư Mã Thiên ở vào hoàn cảnh thống khổ vô cùng cả về tinh thần và thể xác. Nhưng vì chưa hoàn thành sự nghiệp, ông vẫn gắng chịu sống tiếp, sau này đã để lại trước tác vĩ đại tỏa sáng ngàn thu sử ký. Thiền Vu sai hàng tướng triều Hán là Lý Lăng đến khuyên Tô Vũ đầu hàng. Khi đó Tô Vũ đơn độc một mình sống ở bên hồ Bối Gia Nhĩ đã hơn 10 năm. Lý Lăng nói với Tô Vũ rằng Ban đầu tôi là giả đầu hàng hung nô để mưu đồ trở về Đại Hán. Không ngờ Vũ Đế nghe tin đồn đã giết mẫu thân và vợ con tôi, tịch thu gia sản, đã cắt đứt con đường trở về của tôi. Lúc đó tôi mới hàng thật. Tôi vốn không dám đến gặp ông, mệnh của thiền vu không thể không đi ông cuối cùng cũng không trở về triều Hán được nữa, việc gì phải tự chịu khổ nơi hoang dã không người. Vùng hoang vắng hàng trăm dặm có mỗi mình ông, cảm giác đó như thế nào? Còn ai biết đến lòng trung trinh của ông nữa? Anh trai ông làm chức quan phụng xa, đánh xe cho hoàng đế, một lần đánh xe trong cung, đâm vào cột, bị vũ đế trị tội đại bất kính, đã phải tự vẫn mà chết, được ban 200 vạn tiền an táng em trai ông phụ mệnh hoàng đế đi bắt tội phạm vì không hoàn thành nhiệm vụ trong kỳ hạn nên sợ hãi quá uống thuốc độc mà chết. Khi tôi xuất trinh hung nô, Thái Phu Nhân, tức mẫu thân Tô Vũ, cũng đã không may qua đời. Tôi đưa tiễn đến Dương Lăng. Vợ ông nghe nói đã cải giá. Con trai con gái ông, 10 năm trước đã không có tin tức, còn sống hay đã chết cũng không biết. Đời người như giọt sương mai, sao phải tự làm khổ mình như thế này? Hơn nữa vũ đế tuổi tác đã cao, pháp lệnh thất thường, đại thần vô cớ bị lục soát tịch thu nhà cửa đến mấy chục người. Cứ cho rằng ông thực sự trở về được thì lành giữ ra sao còn không biết. Ông chịu khổ như thế này vì ai? Hãy nghe lời tôi đi, đừng kiên trì nữa. Trở về cũng không có ý nghĩa gì rồi. Tô Vũ trả lời rằng, vì Giang Sơn Đại Hán tôi thả thịt nát tan xương cũng cam lòng. Dẫu búa rìu băm bổ, bị ném vặc nước sôi, tôi cũng tình nguyện. Bể tôi thờ vua như con thờ cha. Con chết vì cha không oán hận. Xin đừng nói nữa. Nếu nhất định ép tôi đầu hàng, tôi thà lập tức chết ngay. Lý Lăng thấy Tô Vũ một lòng trung trinh với quốc gia thì than rằng Ông đúng là nghĩa sĩ Tôi là kẻ đầu hàng so với ông Chí Thành như thế này thì quả thực là tội nhân tội ác tày trời. Nói rồi, Lý Lăng hổ thẹn lùi thủi ra về. Không lâu sau, Vũ Đế qua đời, Hán Chiêu Đế lên ngôi. Năm Thủy Nguyên thứ hai, năm 85 trước công nguyên, Thiền Vu Hồ Diễn Đê lên ngôi, muốn thân thiện với triều Hán, thế là Hung Nô và Hán Hòa Hảo một lần sứ giả triều Hán đến Hung Nô, yêu cầu Thiền Vu thả Tô Vũ. Thiền Vu nói dối Tô Vũ đã chết rồi. Sứ giả không biết rõ sự thật nên nhất thời không biết làm thế nào. Lúc này, Thường Huệ năm xưa cùng đi sứ với Tô Vũ ngầm đem tình hình của Tô Vũ bí mật nói cho sứ giả nhà Hán biết. Sứ giả nhà Hán không tiện vạch trần hành động nói dối của Thiền Vu, bèn nói vòng vo với Thiền Vu rằng Hán đế đi săn bắn được một con chim ưng, chân chim ưng có buộc một phong thư, thuật lại Tô Vũ vẫn đang chăn dê ở Bắc Hải. Thiền Vu thất kinh, cho là việc này có thiên thần trợ giúp, đành phải đồng ý thả Tô Vũ và những người khác về. Tin tức truyền đi, Tô Vũ vui mừng rơi lệ, nước mắt rơi ướt vạt áo. Lý Lăng mở tiệc tiễn đưa, khi rượu ngà ngà say, Lý Lăng múa và hát rằng vượt vạn dặm này, vượt sa mạc. Làm đại tướng này, đánh hung nô. Bước đường cùng này, cung đao gãy. Quân sĩ diệt này đã ô danh. Mẹ già đã chết, tuy muốn báo ân biết về đâu. Hát xong, kêu lớn mấy tiếng rồi che mặt bước đi. Năm Thủy Nguyên thứ 6, năm 81 trước công nguyên, không làm nhục sứ mệnh, 19 năm như một ngày. Tô Vũ và Thường Huệ cùng nhóm người cuối cùng đã trở về đến Triều Hán. Sứ đoàn năm xưa trên trăm người, kẻ chết, người hàng, chỉ còn lại 9 người cùng Tô Vũ trở về cố hương. Khi Tô Vũ trở về thì tóc đã bạc trắng. Nhìn thấy hình dáng tiểu tụy dâu tóc bạc trắng của Tô Vũ và chiếc cờ tiết đã rụng hết lông vẫn không rời thân ông, hoàng đế và văn võ bá quan khắp triều đình đều nhỏ lệ xúc động